Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, à, ngày 26 tháng 12, cũng là những ngày cuối của năm 2018, thì trong những cái video gần đây à, mà nhóm chúng tôi có thực hiện và được chia sẻ trên kênh tự doanh chứng khoán, gồm có những video liên quan tới việc dự báo à, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như là dự báo cái ờ, thị trường bất động sản Việt Nam rồi ờ, dự báo cái ờ, những ngành nghề những cái lĩnh vực cần được đầu tư có thể sẽ xem xét đầu tư trong năm 2019 năm 2020 thì chúng tôi có nhận được rất nhiều những cái phản hồi của quý anh chị em và các bạn trong đó thì có những cái phản hồi liên quan tới việc khẳng định hoặc thậm chí là thắc mắc rằng là liệu có khủng hoảng hay không mà các bạn bên tự doanh lại dự báo như vậy và cái việc dự báo như vậy thì liệu nó có đúng hay không và có cái việc thu thập dữ liệu thông tin như thế nào thì video ngày hôm nay thì chúng tôi đã thu thập các cái dữ liệu để cung cấp với quý anh chị em và các bạn và muốn làm rõ với quý anh chị em và các bạn là thực tế thì khủng hoảng của À, chứng khoán khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì có thể sẽ còn phải chờ trong những à, à, năm sắp tới 2019 2020 Tuy vậy thì thị trường chứng khoán, thị trường tài chính là cái hàn thứ biểu và nó đã và đang diễn ra cái việc là khủng hoảng, cái việc suy thoái, cái việc suy giảm trong suốt cả năm 2018 và video ngày hôm nay để không làm mất thời gian của quý anh chị em và các bạn thì chúng ta sẽ đi nhìn lại cái tổng quan cái thị trường tài chính toàn cầu đã sụp đổ đã suy giảm như thế nào trong năm 2018 và chúng ta cũng cùng nhau đi vào cái dự cảm và cho cái năm 2019 sẽ ra sao thì để được ờ, sự ủng hộ của quý anh chị em và các bạn thì anh chị em và các bạn nếu xem video thì vui lòng like ờ, chia sẻ và có thể xem những cái video khác ở cái góc phía phải bên tay phía trên bên phải màn hình của anh chị em và các bạn à, sau khi kết thúc video này thì chúng tôi sẽ để những video khác ở vị trí đó thì để không linh tinh linh tăng mất thời gian anh chị em và các bạn thì chúng ta tiếp tục đi đến cái phần là nhìn qua tổng quan thì điểm đầu tiên chúng ta nhìn cái tổng quan cho cái thị trường tài chính à, toàn toàn cảnh cái thị trường tài chính dưới góc góc nhìn tỷ lệ phần trăm suy giảm trong năm 2018 thì chúng ta phải khẳng định lại với nhau là năm 2018 thực sự là một năm rất nhiều biến động, rất nhiều biến cố cả về chính trị lẫn kinh tế và các dấu mốc quan trọng của việc 4 lần tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. À, các vấn đề về chiến tranh thương mại, các vấn đề về bầu cử rồi các vấn đề liên quan tới Brexit của Anh giá hàng hóa thì tăng lên mức đỉnh điểm là 75 đô la Mỹ một thùng so với giá dầu rồi lại giảm sâu về 42 đô la Mỹ một thùng và rất rất nhiều các vấn đề khác nó liên tục xoáy sâu vào cái thị trường tài chính khiến cho thị trường tài chính tăng giảm liên hồi và có những cái giật cục làm cho mỗi nhà đầu tư của chúng ta luôn trong một cái trạng thái quay cuồng đầu óc cũng như là lo ngại ờ, bi quan rồi tích cực rồi bi quan và chưa bao giờ có một cái năm nào khó khăn trong việc đầu tư tài chính như năm 2018 trong 3 ờ, năm trở lại đây và thưa với anh chị em và các bạn thì đây cũng được coi là một cái năm suy thoái của thị trường chứng khoán toàn cầu và chúng tôi sẽ chứng minh và làm rõ với anh chị em và các bạn trong những ít phút tiếp theo và cũng có thể nói đây cũng là một năm đầy đau khổ với những người ờ, với những cái thị trường còn non trẻ như Việt Nam thực ra là ờ, cái điều này thì chúng tôi cũng chỉ nói cho nó hoa mỹ vậy thôi chứ trên thực tế thì không chỉ thị trường chứng khoán Việt Nam mà rất nhiều thị trường chứng khoán trên toàn cầu gậy bị chịu cái ảnh hưởng của cái hàn thử biểu tức là kinh tế chưa có vấn đề cụ thể nhưng thị trường chứng khoán đã giảm rất sâu và giảm rất nhiều và qua những cái tỷ lệ tăng giảm các chỉ số của chứng khoán Mỹ, chứng khoán Nhật, các chỉ số của các cổ phiếu cụ thể thì chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn trong ít phút sắp tới. Và Thực sự thì các cổ phiếu tiêu biểu sau một năm đầy khó khăn cho dân đầu tư tài chính để chúng ta cũng có cái nhìn khách quan hơn về một tương lai mới năm 2019 liệu có hồng hơn hay còn đen tối hơn 2018 thậm chí 2019 2020 có hồng lên được hay không và chúng tôi có thể khẳng định với anh chị em và các bạn rằng là thị trường tài chính chứng khoán toàn cầu đã có một cái năm sụp đổ rõ nét là một năm sụp đổ và chúng ta không còn phải nghi ngờ gì nữa bây giờ chúng ta đang phải nói tới câu chuyện là cái sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và tài chính toàn cầu đã đi được quá nửa quá phân nửa chặng đường suy suy gọi là suy giảm rồi ngay bây giờ chúng tôi sẽ làm rõ với anh chị em và các bạn trên màn hình quý anh chị em và các bạn ngay lập tức trên màn hình đây anh chị em và các bạn đang nhìn thấy đó là chỉ số công nghiệp Dow Jones trong suốt một cái chiều dài lịch sử từ năm 1989 đến bây giờ tức là chúng ta có một cái chiều dài lịch sử của chỉ số công nghiệp Dow Jones thì chúng ta thấy rằng trên màn hình chúng ta có ba cuộc khủng hoảng thực sự là hai còn bây giờ thì mới bắt đầu thì chúng ta nhìn thấy là cuộc khủng hoảng uh, công nghệ .com vào từ, kể từ ngày từ ngày 12 tháng 12 năm 1999 tới tháng 9 năm 2002 đã lấy đi của thị trường Mỹ 4.352 điểm từ mức gần 12.000 điểm kéo dài trong 36 tháng và tạo đáy vào đầu tháng 3 năm 2003. Đây cũng đây là cái cuộc khủng hoảng công nghệ tồi tệ cướp đi gần 38% thành quả của cái thị trường trước đó trên màn hình anh chị em và các bạn nhìn thấy. Và cái cuộc khủng hoảng thứ hai đó là cuộc khủng hoảng kể từ tháng 5 năm 2007 tới tháng 2 năm 2009 lấy đi của thị trường Mỹ 7.104 điểm từ mức gần 14.000 điểm kéo dài trong 21 tháng và tạo đáy vào đầu tháng 3 năm 2009. Đây là cuộc khủng hoảng bong bóng nhà đất, sau đó thì dẫn tới khủng hoảng tài chính tồi tệ hàng đầu của Mỹ, cướp đi gần 53% thành quả trước đó. Trên màn hình chúng ta đều có thể không khó để nhận ra và hiện tại thì cái cuộc khủng hoảng bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 tới nay lấy đi của thị trường Mỹ 5.047 điểm từ mức 27.000 điểm hiện kéo dài trong vòng 12 tháng kể từ đầu tháng 1 đến giờ và chưa nhìn thấy đáy cụ thể ở đâu và kết thúc như thế nào thì chúng ta tiếp tục cập nhật và đây là cuộc khủng hoảng dự báo sẽ tác là cái tác nhân cái tác nhân nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này là do cái thời kỳ tiền rẻ kết thúc tức là phép tăng lãi suất và chiến tranh thương mại dẫn tới suy thoái kinh tế do cái suy gọi là suy giảm à, cái nguồn à, nhu cầu trên toàn cầu và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái cuộc khủng hoảng này diễn ra trên thị trường chứng khoán Mỹ như thế nào và tiếp theo chúng ta có thể bởi vì thị trường chứng khoán của Mỹ cái chỉ số công nghiệp Dow Jones đôi khi nó cũng méo mó như VN30 của Việt Nam chúng ta nhìn ngay sang một cái chỉ số khác đó là chỉ số S&P 500 S&P 500 cũng kể từ năm 1800 năm 1993 đến bây giờ. Vâng. Đây S&P 500 chúng tôi đã thống kê cho anh chị thấy là cuộc khủng hoảng 2 năm 2000 lấy đi 49%, tức là gần 50% của thị trường chứng khoán thị trường của thị trường chứng khoán à, Mỹ và trên cái chỉ số S&P 500 và cái cuộc khủng hoảng năm 2008 cũng cướp đi 53% 53% của S&P 500 và hiện nay thì đang cũng chỉ mới bắt đầu và nó cũng đã lấy đi của thị trường khoảng 20,38% rồi trong vòng có 11 thanh tức là 11 11 tháng và thực tế thì cái đoạn giảm sâu nhất trong giai đoạn vừa qua thì trong vòng 3 tháng gần đây thì S&P 500 cũng giảm khoảng 20,38% và trên cái biểu đồ của địa của của của Dow Jones thì cũng giảm khoảng 21,17% trong cái cuộc khủng hoảng bắt đầu từ tháng 1 đến bây giờ thì chúng ta mới chỉ thấy cái dấu hiệu của sự bắt đầu thôi và chúng ta sẽ làm rõ hơn là để cho nhiều anh chị bảo là không có khủng hoảng hay không có sự sụt giảm gì hết không có suy thoái không có suy thoái thì làm sao thị trường chứng khoán Mỹ lại giảm như vậy và chúng ta đi ngay vào một cái những cái cổ phiếu tiêu biểu trong lòng thị trường xem những cái đợt khủng hoảng trước nó ra làm sao bây giờ nó như thế nào và nó đang như thế nào thì anh chị và các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn tiếp tục anh chị tiếp tục ở đừng rời màn hình đây chúng ta có thể nhìn qua một cái cổ phiếu tiêu biểu của ngành ngân hàng đó là Goldman Sachs Goldman Sachs thì cuộc khủng hoảng năm 2000 giảm 52% thưa anh chị em và các bạn. Đây, Goldman Sachs năm 2000 thì giảm 52% trên biểu đồ chúng tôi đã thống kê và là chia chia tỷ lệ cho anh chị em và các bạn thấy tỷ lệ giảm của cái đợt khủng hoảng 2000 là 52%. Cuộc khủng hoảng năm 2018 thì Goldman Sachs là một trong những cái tâm điểm tức là ngành ngân hàng là một trong những tâm điểm của khủng hoảng 2008 là khủng hoảng nhà đất và à, bong bóng nhà đất của Mỹ và chuyển sang thành gọi là khủng hoảng tín dụng thì nó lấy đi của Goldman Sachs 80% do là ngành banh là trọng tâm của tài chính và nhà đất và đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là sau cái đợt đó thì 2009 thì Goldman Sachs cũng hồi phục và cũng giảm lại giống như thị trường chứng khoán Việt Nam chút xíu thì có chỉ biểu đồ VN Index thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nét hơn và tại thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là Goldman Sachs đang lấy đi 42% thưa các anh chị em và các bạn chỉ trong vòng có có có 11 thanh tức là 11 tháng gần đây kể từ đầu năm 2018 Goldman Sachs giảm 42% đây là mức giảm nhiều anh chị phải thấy rằng là trên thị trường chứng khoán Mỹ cổ phiếu của ngành ngân hàng cũng giảm rất nhiều nên là anh chị phải lưu tâm rằng là khủng hoảng đã diễn ra trên thị trường tài chính và thị trường chứng khoán đừng ngồi đó để nói rằng là chúng ta giống như một con ếch luộc mà đang ngồi trong cái nồi nước mà nó cứ sôi lên rồi nhưng lúc nào cũng nói rằng là không sao đâu không sao đâu nhưng mà đến khi bị luộc chín rồi đến khi không còn tiền nữa mới nhận ra là khủng hoảng thì thưa với anh chị em và các bạn không còn kịp nữa chúng ta đã nhận ra cái điều này từ rất sớm vì vì thị trường chúng ta là tháng tư là đang giảm điểm thì đến hôm nay thì thực ra đã 8 tháng giảm điểm rồi tiếp theo Chúng ta đi tới cái cổ phiếu cũng tiêu biểu cho lịch sử của cổ phiếu Mỹ kể từ năm 1994 cơ, tức là biểu đồ của ExxonMobil. ExxonMobil thì nó cũng là một trong những cái cổ phiếu khá là mạnh tiêu biểu và đại diện nên năm 2000. Thưa với anh chị em và các bạn là năm khủng hoảng năm 2000 thì chỉ lấy đi 33% của ExxonMobil thôi khủng hoảng năm 2008 thì lấy đi 41% của ExxonMobil và ngay tại thời điểm hiện tại kể từ đầu năm 2015 đến bây giờ thì ExxonMobil đang giảm và đang trong cái xu hướng là suy giảm trong hai tháng gần đây nhất đã đưa ExxonMobil giảm 36% Đây, anh chị và các bạn thấy Goldman Sachs giảm bốn mấy phần trăm Exxon Mobil giảm ba mươi mấy phần trăm tại sao cần nói là không có khủng hoảng tôi chẳng hiểu anh chị nghĩ gì và tôi cũng không hiểu là những anh chị phản hồi với với nhóm chúng tôi là không có đâu không có đâu không có thì làm sao nó lại như vậy tiếp theo anh chị có thể nhìn thấy Facebook Facebook là một trong những cổ phiếu mới chào sàn gần đây thôi kể từ năm 2013 và đây là lần đầu tiên Facebook được đối mặt với khủng hoảng đợt sụt giảm trầm trọng đầu tiên trong đời của một thiếu nữ còn non nớt như Facebook tức là mới chỉ có 10 năm chào sàn thôi và đợt này đã trong vòng có 2 4 5 6 7 tháng thì đã lấy đi 6 tháng thôi chứ là mới nửa năm kể từ tháng mấy ạ à? kể từ tháng um, tháng tháng tháng 4 tháng 5 tới bây giờ thôi đã lấy đi của Facebook 44% anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là ở cái mức đỉnh điểm của Facebook là gần 220 đô la Mỹ một một một cổ phiếu Facebook và ngày hôm nay thì Facebook chỉ còn 124 đô la Mỹ một cổ phiếu đã giảm tới 44% anh chị có thể cúng phấn sẽ lập luận theo kiểu là Facebook còn hoạt động rất tốt còn rất là tăng trưởng rất là ok thưa với anh chị em và các bạn chỉ cần bê bối thôi nó đã cho chúng ta một cái cái tương lai có thể là xám xịt và rõ ràng là khi người ta nhìn thấy cái việc Facebook bị điều trần bị lộ dữ liệu bị thế này thế kia thì người ta đã bán độ tống bán tháo cổ phiếu Facebook và trong chỉ trong vòng có mấy tháng anh chị đã thấy 44% sụt giảm của Facebook không hề ít đây là con số tính bằng hàng chục thậm chí là hàng trăm tỷ đô la Mỹ bị sụt giảm trên các cổ phiếu của thị trường chứng khoán Mỹ chứ không còn là câu chuyện của không phải tự nhiên nó ra như vậy thưa anh chị em và các bạn tiếp theo là cổ phiếu Apple thì thưa với, thưa với anh chị em và các bạn Apple là một cổ phiếu lâu đời cũng là những cổ phiếu có dữ liệu từ năm 1995 và chúng tôi đã cho trên màn hình anh chị em và các bạn thấy là khủng hoảng năm 2000 là khủng hoảng của công nghệ nên là Apple cũng giảm tới 80% thưa anh chị em và các bạn Apple bị chịu tác động của khủng hoảng công nghệ giảm tới 80% trong khi đó khủng hoảng 2008 thì Apple chỉ giảm khoảng 58% còn hiện tại thì Apple đang tạm giảm 37% trong 3 tháng trở lại đây và dấu hiệu cho thấy cái việc mà chuẩn bị có cái đợt suy giảm có thể sẽ sâu hơn sẽ sắp tới thưa anh chị em và bạn chúng ta sẽ nhìn tổng quan chúng ta không lập luận về mặt bởi vì rất nhiều video chúng tôi đã nói về mặt thông tin về mặt dữ liệu rồi bây giờ là tín hiệu thị trường trả về cho chúng ta bằng việc biểu đồ của các cổ phiếu cũng như tỷ lệ giảm của các cổ phiếu để cho chúng ta có cái nhìn tổng quan cũng như là biểu đồ của các chỉ số chứng khoán toàn cầu và tỷ lệ giảm để cho cái cái cái cái việc là cái nhìn mang tính khách quan hơn không liên quan gì đến cái việc phân tích vĩ mô rồi các cái vấn đề dự báo mang tính chất cảm tính mà cái thứ giảm trên thị trường đồng nghĩa với tiền mất đi và tỷ lệ là không thay đổi nên là anh chị em các bạn có thấy quan tâm đến cái câu chuyện này Tiếp theo thì chúng ta đến với Amazon, một trong những cổ phiếu gọi là được gọi là gọi là rất rất rất hoành tráng, hoành tráng nhất trên thế giới hiện tại bây giờ Amazon Thưa với anh chị em và các bạn, mức sụt giảm của khủng hoảng công nghệ .com năm 2000 đã lấy đi 93% thành quả của Amazon. Đây là một mức sụt giảm kỷ lục và đưa Amazon từ mức là à, đâu đó khoảng tầm 113.000 giảm về còn 5.000 rưỡi thưa anh chị em và các bạn còn 5.000 rưỡi trong cái khủng cuộc khủng hoảng công nghệ .com năm 2008 thì công ty này chỉ chịu mức suy giảm tương đối nhẹ ở mức 64% thưa anh chị em và các bạn 64% trong những thời điểm như thế tôi đảm bảo với anh chị em và các bạn có rất nhiều nhà đầu tư Mỹ cũng lập luận như anh chị em và các bạn làm gì có khủng hoảng làm gì có chuyện Amazon sụt giảm làm gì có chuyện Google sụt giảm hay Facebook sụt giảm và nó đã giảm như vậy hiện tại thì sau 3 tháng công ty này đã sụt giảm với mức mất giá khoảng 30% kể từ mức giá 2.033 đô la Mỹ còn lại 1.343 đô la Mỹ. Tiếp theo thì chúng ta có thể quay lại một chút về cái câu chuyện của Apple thưa với anh chị em và các bạn Apple là một trong những cổ phiếu mà anh chị em và các bạn nhìn trên màn hình thì anh chị em và các bạn sẽ thấy được câu chuyện là tại sao Warren Buffett lại mua vào ở cái mức giá 150 bởi vì ông ấy nhận nhìn thấy được rằng là các cái đợt suy gọi là không gọi là suy giảm à, theo hướng gọi là khủng hoảng mà là gọi là điều chỉnh của Apple thì nó chỉ điều chỉnh đâu đó nằm ở khoảng tầm từ 30 tới 35% thì nó sẽ bắt đầu tăng lại nên ông Buffett vừa rồi đã mua vào với việc là nghĩ rằng là mình được mua giá rẻ nhưng chưa chắc cái chuyện đợt này Warren Buffett đã đúng trong cái câu chuyện Apple bởi vì tỷ lệ sở hữu của công ty của Warren Buffett là rất lớn ở Apple trong giai đoạn vừa mua gần đây và chúng ta sẽ chờ xem trong kịch bản của Apple như thế nào. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện Amazon và câu chuyện của Alpha Alphabet. Đây là câu chuyện của ai ạ? À? Của Google. Ngày nào chúng ta cũng cũng cũng sợt, cũng sợt, cũng sợt chính là công ty này. Cũng sợt trên trên gọi là vào ông Google đấy, cái gì không biết thì hỏi Google đấy là ông này. Cuộc khủng hoảng năm 2008 là kéo dài 13 tháng với mức sụt giảm 66% với công ty này là công ty Google và hiện tại thì Google chỉ mới giảm đâu đó khoảng tầm 23 24% thôi và mức giảm này là mức giảm rất thấp so với tất cả những cổ phiếu khác mà chúng tôi vừa trao đổi với anh chị em và các bạn và dữ liệu của công ty này thì cũng mới lên sàn từ năm 2005 thôi nên không có cái việc ờ, chịu ảnh hưởng của năm 2000 công nghệ dot .com Tiếp theo là công ty Alibaba, một trong những công ty được gọi là hàng đầu của mà gọi là đình đám của Trung Quốc. Thưa anh chị em và các bạn, chào sàn thì Mỹ trong cái khoảng năm 2012 2013 thì Alibaba một cái đứa con non trẻ của người Trung Quốc đã phải đối đầu với hai đợt ờ, sụt giảm của giá cổ phiếu. Đợt đầu tiên là sau khi chào sàn vì có lẽ là định giá hơi cao nên là cổ phiếu này đã sụt giảm khoảng tầm 50,28% cho cái giai đoạn 2015 2016 và sau đó thì hồi phục mạnh mẽ lên một cái mức đỉnh cao trên dưới 200 đô la Mỹ một cổ phiếu của Alibaba. Sau đó thì không không không không thể đứng ngoài cái cuộc suy giảm thì Alibaba đã chịu tác động chung với cái chỉ số chứng khoán của Trung Quốc ở mức giảm hiện tại đến ngày hôm à, Hôm nay là 7 35,76%. Alibaba cũng không đã đứng ngoài Hồng Kông, chỉ số chứng khoán Hồng Kông và Shanghai của Trung Quốc. Và thưa với anh chị em và các bạn, để làm rõ hơn và những có những cái tiêu biểu như vậy để anh chị em và các bạn có góc nhìn tổng quan những cổ phiếu chúng tôi đưa ra là những cổ phiếu tiêu biểu cho các thị trường thị trường Mỹ và thị trường à, các thị trường chứng khoán trên toàn cầu nó đưa cho chúng ta cái góc nhìn tổng quan cái góc nhìn về cái việc tín hiệu thị trường trả về cho chúng ta biết là các cổ phiếu hàng đầu thua lỗ như thế nào suy giảm ra làm sao để chúng ta có thể so sánh với thị trường Việt Nam và so sánh với những cổ phiếu chúng ta đã và đang suy giảm xem nó cao hay hay hay thấp hơn có hay không có khủng hoảng Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cái chỉ số là Nikkei 225 tức là đây là một chỉ số tiêu biểu của Nhật thì thưa với anh chị em và các bạn là tôi nhớ không nhầm thì năm hai năm 1990 là một trong những cái năm mà người Nhật có một cái cái cái cái cái gọi là cái chu kỳ tăng trưởng kinh tế rất là tốt và có những thời điểm mà GDP của Nhật thì bằng 60% GDP của người Mỹ. Sau đó thì à, cuộc khủng hoảng năm 1995 1997 của khu vực châu Á đến từ khủng hoảng của đồng bạc Thái Lan và lan rộng ra thành khủng hoảng ờ, đồng yên Nhật giai đoạn năm 1989 năm 1990 thì khiến cho nền kinh tế Nhật đi vào suy thoái trong vòng 13 năm. Tất nhiên trong quá trình thị trường gấu của Nhật 13 năm này thì vẫn có những năm là hồi phục nhưng tôi đánh giá, chúng tôi đánh giá trên tổng quan của thị trường Nhật. Trong 13 năm suy thoái của kinh tế Nhật khiến thị trường chứng khoán không tài nào ngóc đầu lên được và thưa với anh chị em và các bạn, một cái xu hướng giảm điểm của thị trường gấu kéo dài trong vòng hơn một thập kỷ đã khiến thị trường chứng khoán Nhật mất đi 80% giá trị kể từ năm 1990 và đến năm 2013 à, 03 thì có một đợt hồi phục uh, sau cái khủng hoảng kinh tế uh, sau cái khủng hoảng công nghệ dotcom là 2000 2003 và hồi phục tới năm 2007 thì, ờ, thì cũng dính vào cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính của năm 2008 mà Mỹ là cái chỗ khơi mào và khiến cho cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 này lại tiếp tục cướp đi của cái cái cái cái thị trường Nhật khoảng 60% giá trị thị trường. Và từ đó tới nay thì thị trường Nhật cũng giống như các thị trường của Mỹ, của các nước trên thế giới đều tăng tăng rất tốt một chu kỳ tăng điểm từ năm 2009. Và đến ngày hôm nay thì mức suy giảm của Nhật thì có lẽ là được coi là mức suy giảm khá là thấp, tức là nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 15-16% thôi. À, nhìn, trên biểu đồ anh chị và các bạn đều có thể thấy chúng ta quay sang một cái chỉ số mà chúng tôi không có nhận định nào bởi vì chỉ số này là một trong những chỉ số gọi là quái vật đại pháp nó gần giống như Farod của Việt Nam thôi đó chính là Shanghai Composite một trong những chỉ số hàng đầu của Trung Quốc thì tôi với anh chị em và các bạn là thực sự là không có cái lời nào để miêu tả cái chỉ số này cả bởi vì năm 2006 đến năm 2007 nó cũng tăng như VN Index và đến năm 2008 khủng hoảng thì nó cũng giảm đâu đó khoảng tầm 90% giá trị nhìn anh chị đã biết rồi tí là chúng tôi sẽ mời biểu đồ của vn index anh chị thấy nó sẽ giống y na ná như này và đến năm 2003 thì nó cũng lại có một cái đợt tăng điên điên khùng khùng nói chung sau cái biểu đồ của cái gọi là cái con quái vật sang hai con Composic này thì anh chị và các bạn sẽ biết được rằng là người Trung Quốc đặc biệt là người Trung Quốc rất thích đầu cơ tích chữ thổi bong bóng và đập tan tành bong bóng nên anh chị và các bạn lưu tâm chúng ta có thể lấy những kinh nghiệm từ cái việc thu mua lá điều hạt điều thu mua đủ thứ các loại ở Việt Nam từ móng trâu móng bò đủ thứ loại để khi để chúng ta có thể xác minh rằng là người Trung Quốc rất rất thích đầu cơ tích chữ và thổi giá trục lợi nên thị trường chứng khoán của họ cũng khù khầm y chang như cái, cái tính cách của họ và chúng ta nhìn thấy cái cái biểu đồ sang hai composite này thì chúng tôi không bình luận thêm nữa anh chị tự cảm nhận và tự bình luận ok và tiếp theo thì chúng ta cũng nhìn sang cái vn index chỉ số của nước việt nam dân chủ à, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chỉ số vn index chúng ta là một trong những cô gái trẻ còn đang ờ, thời son sắc tức là chúng ta đã trải qua 18 năm thành lập và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta trải qua quá nhiều thăng trầm luôn không kém sang hai Composite tí nào cả chúng ta mở màn thị trường năm 2000 lên mạnh năm 2001 giảm mạnh năm 2002 từ năm 2002 tới năm 2007 chúng ta tăng như là tăng như là chưa bao giờ được tăng sorry sorry từ năm 2004 đến năm 2007 chúng ta tăng chưa bao giờ được tăng Đến năm 2008 thì chúng ta cắm đầu đại pháp mất tới 78,89% thành quả. Tức là khi đạt đến năm 2008 thì chúng ta giảm mạnh mẽ, giảm liên tục, giảm từ từ từ từ từ từ gọi tháng 5 năm 2007 tới tận tháng 2 năm 2009 với mức suy giảm là gần như là trả lại cái máng lợn, tức là khoảng 80% giá trị của thị trường là mất trắng từ mức 1.200 1001 700 1170 gì đấy mà về tới 235 thôi anh chị em các bạn. Sau đó thì cái tiết kinh tế năm 2009 chúng ta hồi phục lại thành 630 vào tháng 10 năm 2009. Từ đó thì chúng ta bước vào cái cuộc gọi là suy thoái cục bộ trong nước, giai đoạn lạm phát và lãi suất tăng cao Ờ, và cái việc kích thích kinh tế không đạt hiệu quả dẫn đến cái việc là khủng hoảng ngành tài chính cũng như các ngân hàng của Việt Nam gặp vấn đề và chúng ta bước vào một cái giai đoạn là giảm không nhiều, giảm khoảng 50% thôi. Nhưng mà giảm từ cái mức 630 của tháng 10 năm 2009 tới tận đâu đó tận ờ, tận tận tận ờ, năm 2012, tức là trong cái khoảng 3 năm suy giảm như vậy hai năm hơn hai năm một chút nhưng mà mức giảm chỉ bốn mươi mấy phần trăm thôi nhưng nó bào mòn tài khoản kinh khủng và đây là một trong những giai đoạn khủng khiếp nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam tôi admin cũng đã từng gọi là tan cửa nát nhà vì giai đoạn này mất rất rất nhiều tiền trong cái giai đoạn này luôn sau đó thì chúng ta bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2009 tới nay và đặc biệt là giai đoạn 2016 2018 thì chúng ta có một đợt tăng thần thánh tăng double thị trường luôn tăng từ 580 điểm mà tăng lên 1210 điểm sau đó thì hiện tại chúng ta hiện nay là xu hướng giảm đang diễn ra đã đạt được 9 tháng và mức suy giảm đạt khoảng 25% cái mức suy giảm đạt 25% này thì nó cũng chỉ hơn thị trường chỉ số của các cái các cái thị trường lớn trên thế giới một chút thôi tức là ví dụ như Mỹ là S&P 500 và Dow Jones là hơn một chút nhưng cái mức suy giảm này nó còn đang kém xa so với các cái cổ phiếu công nghệ so với những cổ phiếu trong nhóm big big gọi là big four những cổ phiếu của những ông lớn trong nhóm trong nhóm uh, dẫn dắt của thị trường như chúng tôi vừa nói với anh chị em và các bạn phía trên thì ờ, chúng ta sẽ có người sẽ bảo rằng là trong khủng hoảng thì có nhiều cổ phiếu sẽ không giảm tôi lấy điển hình cho anh chị và các bạn ba cổ phiếu mà có lịch sử hình thành phát triển dài nhất chỉ ở thị trường chứng khoán Việt Nam một là Vinamilk hai là FPT ba là RI đây thưa anh chị em và các bạn Vinamilk là một trong những cổ phiếu có lịch sử dài nhất bởi vì nó chào sàn từ năm 2006 và năm 2008 nó cũng bị chịu khủng hoảng nó là ngành cái gì mà anh chị bảo là ngành thực phẩm mà không chịu khủng hoảng thưa với anh chị em và các bạn giá Vinamilk đã về cái máng lợn mà giảm 67 phần trăm thưa anh chị em và các bạn khủng hoảng năm 2008 lấy đi của Vinamilk 67 phần trăm và đưa Vinamilk từ mức giá 14.700 tức là giá này đã tính cái việc sao chia về 5,5 năm năm nghìn rưỡi năm nghìn rưỡi thưa anh chị em và các bạn đã lấy đi gần 70% của Vinamilk trên màn hình anh chị em và các bạn và nó kéo dài cái suy giảm này trong vòng 24 tháng tương đồng với cái đợt suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2007 tới tháng 2 năm 2009 trong 24 tháng và cái đợt thứ hai mà Vinamilk chịu ảnh hưởng thì khoảng 21% thôi cái giai đoạn đấy ta không tính tức là từ cuối năm 2013 tới đầu năm 2015 và giai đoạn hiện tại thì Vinamilk đã giảm khoảng đâu đó là là là là 11 tháng và giảm 35 35% thưa anh chị em và các bạn. Giảm đã 35% rồi, 35% kể từ mức giá 176 về mức giá 110. Đây đây có gọi là khủng hoảng hay không? Đây gọi là điều chỉnh. Vâng, vâng, ai muốn gọi là điều chỉnh thì đợi điều chỉnh, còn ai muốn gọi là khủng hoảng thì khủng hoảng còn ai còn đang ngồi nghe được video này đang nói tức là anh chị và các bạn vẫn còn sống sót trong cái đợt suy giảm này thì xin chúc mừng anh chị em và các bạn vẫn còn đủ bản lĩnh để theo thị trường nhưng hy vọng rằng anh chị em và các bạn mới chỉ mất một chút thôi đừng có mất đến ờ, âm vốn nhiều quá thì chúng tôi chia buồn còn nếu như anh chị em và các bạn vẫn còn đang lời đến ngày hôm nay vẫn lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi xin thật thực sự chúc mừng anh chị và các bạn là vẫn giữ được thành quả của năm 2016 năm 2017 Tiếp theo thì đây không lằng nhằng nữa anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ngay trên màn hình quý anh chị em và các bạn đây là cổ phiếu cơ điện lạnh di di thì thưa với anh chị em và các bạn thì cũng chẳng khác gì VN Index năm 2008 thì cũng đưa di mất tới 87% giá trị 87% giá trị thưa anh chị và các bạn cũng kéo dài trong 24 tháng. Giai đoạn suy thoái mà sau khi khi mà gọi là kích thích kinh tế không thành công cũng bị giảm tới 59% và hiện tại Di là một trong những cổ phiếu giảm rất ít trên thị trường chứng khoán Việt Nam tương đồng với VN Index thôi, khoảng 27%, tức là bằng với VN Index là 25%. Đây chúng tôi quay lại VN Index cho anh chị em và các bạn coi. VN Index của chúng ta đang giảm khoảng 25% thôi anh chị em và các bạn. Nhìn là chúng ta thấy là 25% thôi. Và và và thưa với anh chị em và các bạn là Di giảm khoảng bằng VN Index. Di là một trong những cổ phiếu mà nhìn giống như giống như VN Index phết hơi bị giống. Và đây là FPT. Thưa với anh chị em và các bạn, FPT FPT thì năm 2007 cũng giảm không hề không hề thua kém VN Index một chút nào giảm 88% giá trị anh chị em các bạn giảm từ mức 52.000 mà giảm tới thời điểm thấp nhất của FPT thì nghe đâu còn có 5.000 cổ phiếu năm 2009 đúng là thực sự là một trong những năm mà gọi là gọi là cổ phiếu rẻ như cho và gọi là rẻ như rác rẻ như bèo luôn FPT có thời điểm là giá 52.000 tức là giá này đã đã gọi là điều chỉnh sau chia rồi á chứ còn thực tế từ thời điểm đó nó có giá thì tới mấy trăm nghìn cơ nhưng mà sau nhiều nhiều năm chia chác thì bây giờ chúng ta tạm tính nhìn biểu đồ là 52.000 và có thời điểm thấp nhất nó giảm về 5.000 thôi anh chị em và các bạn giảm 88 phần trăm tức là anh chị và các bạn À, nếu mà mua chốt dại mua về FPT giá 52.000 tại thời điểm năm 2008 thì thưa với anh chị em và các bạn thì cái tờ giấy chứng nhận cổ đông của FPT của anh chị mà đến năm 2009 thì thành cái tờ giấy lộn chắc chắn nó thành tờ giấy lộn bởi vì năm 2000 bỏ ra mà còn lại có 5.000 thì trả thành tờ giấy lộn còn gì đúng không anh chị em và các bạn rồi À, vâng, xin chào à, Chúng tôi cung cấp những thông tin như vậy Còn trong quá trình suy giảm kéo dài tính theo tháng Thì thị trường của chúng ta hoàn toàn sẽ có những cái nhịp hồi phục nhưng mỗi lần hồi phục như vậy đồng nghĩa với việc là nhu cầu mới sẽ thay vào nhu cầu mới sẽ mua vào sẽ thay vào thì đây là câu chuyện gọi là chiết khấu dần đều xén lông kiều hay là nó gọi là bào mòn đại pháp anh chị muốn dùng từ nào cũng được cứ mỗi lần hồi phục như vậy nếu không tỉnh táo anh chị sẽ bị tâm lý nhào vô mua mua mua thì lên được một chút lời chưa là bao nhiêu cả nhưng mà chẳng may không bán vì chúng ta sẽ bị cái câu chuyện gọi là gì gọi là tâm lý hành vi chờ hồi phục nhưng thực tế là chưa biết đáy nằm đâu thì chúng ta sẽ bị cái tình trạng gọi là chiết khấu dần đều người đường trước sau khi lỗ một ít sẽ cắt lỗ để chuyển sang cho người thứ hai sau khi ờ, vào để hồng là hồi phục nhưng không hồi phục và không bán được nên cuối cùng lại tiếp tục lỗ một đoạn tương tự như gọi là gọi là truy gọi là chu trình chiết khấu dần đều kể từ đỉnh xuống đáy còn đáy khi nào thì chúng tôi không biết và chúng tôi hay dùng cái từ này cho nó văn hoa lá cành nó gọi là nó gọi là xén lông cừu đại pháp hay nó gọi là cái gì bào mòn đại pháp anh chị dùng từ nào cũng được vâng chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại ở một video mới đừng quên ủng hộ bằng những cái like những à, của video hãy chia sẻ những video nếu thấy hữu ích và à, tới bạn bè và đừng quên đăng ký kênh tự doanh chứng khoán để xem video mỗi ngày tại cái đường link là World Wide Web www.youtube.com search tự doanh chứng khoán. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Hãy chia sẻ, hãy like, hãy giúp chúng tôi uh, lan tỏa những cái thứ mà chúng tôi đưa ra cho anh chị em các bạn. Một điểm lưu ý nữa chúng tôi muốn nói với anh chị em và các bạn nữa đó là năm 2009 thì à, năm 2019 thì chắc là còn nửa chặng đường của đợt suy giảm nữa. Chúng tôi có thể khẳng định với anh chị em các bạn là Thị trường tài chính à, đi trước là hàn thứ biểu đã giảm, đã đi, đã suy giảm, đã suy giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua là đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Đừng ai nói với tôi rằng là chưa có khủng hoảng, không có khủng hoảng, không có suy thoái. Đến khi nào mà anh chị mà nhìn thấy suy thoái giống như kiểu năm 2008 là go một số cái gì á, Lehman Brothers xin nộp đơn phá sản thì lúc đó thì không còn kịp nữa bởi vì lúc đó là gần đáy rồi khi nào mà thấy mọi thứ nó chống vộc ra rồi thì anh chị mới bảo là khủng hoảng thì chúng tôi thua lúc đó thì có lẽ là tiền đã mất mà tật đã mang rồi Xin chào hẹn gặp lại anh chị em và các bạn rất nhiều cảm ơn anh chị em và các bạn đã dành thời gian trong buổi tối gần 10 giờ đêm rồi mà vẫn theo dõi chúng tôi rất là chân tình rất là máu me be bét 200 anh chị em và các bạn cảm ơn anh chị em và các bạn rất nhiều ạ